riết này được lắp đặt ở đây sẽ có đây là cái công tắc uh, rang chiên giúp các bạn có thể uh, chiên xào rang thoải mái luôn mà không lo bị tắt lửa bếp số 2 này có giá là 2,6 triệu bếp số 3 có giá là 2 triệu bếp này hiệu uh, Rinnai model là KGM563DG bếp này cũng được lắp đặt công tắc rang chiên đây đây là công tắc rang chiên uh, chỉ duy nhất bên cửa hàng chúng tôi đang phân phối trên thị trường lúc này thôi thì để sử dụng các bạn chỉ việc gặt ở bên tay phải này á là chúng ta sẽ tắt cái chế độ rang chiên nè còn gặt cái bên trái nha để chúng ta sẽ mở chế độ rang chiên lên bếp số 4 này có giá 1,7 triệu thì bếp là Rinnai model là VH56BL bếp số 5 có giá là 2 triệu thì bếp là Rinnai model là KGM563BE đây đây là cái công tắc rang chiên nè bếp số 6 có giá là 1,6 triệu thì bếp là Rinnai model là KGE31NSBL bếp số 7 có giá là 2 triệu hiệu Paloma model là IC 33 BE9 bếp này cũng sẽ được, sẽ được lắp đặt cái công tắc rang chiên cho các bạn bếp số 8 có giá 4,7 triệu đây là một cái dòng bếp full chức năng của ờ, Paloma model bếp là IC 360WA đây là bếp mặt trắng mang chống xước và chống chày à. đây bếp full chức năng à. đây sẽ có uh, cái chức năng là nấu cơm nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo bên đây sẽ có tính năng 3 ờ, giây rang xào nè chọn nhiệt độ chiên và hẹn giờ hẹn giờ nấu cả ba bếp bếp số, bếp số 9 này có giá là 2,3 triệu nè hiệu bếp là Rinnai model là KJM61CSGRT đây bếp số 9 giá 2,3 triệu bếp số 10 giá 2,8 triệu hiệu bếp là Paloma model là ICN86KB đây bếp số 10 giá 2,8 triệu bếp số 11 giá 2,4 triệu hiệu bếp là Paloma modem là BA39B bếp số 12 giá 2,4 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGM64BE đây bếp số 13 có giá 1,6 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC800B còn bếp số 14 này có giá là 3 triệu nè hiệu bếp là Paloma model bếp là IC N86KB đây tiếp theo tôi sẽ giới thiệu một số cái dòng bếp mặt kính bên cửa hàng của chúng tôi thì à, đây là bếp số 15 giá 8 triệu bếp hiệu ờ, Rinnai model là RTS61AWG10RN bếp này nó sẽ có ờ, phụ kiện là full inox và full chức năng đây bếp full chức năng hẹn giờ bếp bên trái nè nấu cơm nấu cháo nè rang xào nấu nước sôi và hâm ờ, thức ăn nguội nè chọn nhiệt độ chiên và nướng tự động nướng theo loại thực phẩm bếp số 15 này có giá là 8 triệu thì cái dòng bếp này các bạn lưu ý á, là các bạn phải đặt nồi lên bếp thì bếp nó mới cho cháy lửa được đây bếp số 16 giá 4 triệu thì bếp là Rinnai model là S650 VGAS đây giá số 16 giá 4 triệu đây cũng là bếp full inox và full chức năng đây là chọn nhiệt độ chiên nè à, nấu cơm nấu cháo bên đây là nút rang xào hẹn giờ hẹn giờ và nấu nước sôi cả hai bếp đây là nướng tự động đây bếp số 17 giá 4 triệu Tokyo ga thì uh, Tokyo ga này nó chỉ là cái nhà phân phối ga thôi nó sẽ những cái dòng bếp của uh, Paloma, Rinnai hoặc là Haman để mang về mà tặng hoặc là bán ra cho khách hàng đây là một cái dòng bếp của Haman bếp cũng là thiết kế mặt bếp là mặt kính cường lực đây bếp cũng full uh, chức năng đây hẹn giờ cái hai bếp nè chọn nhiệt độ chiên nè nấu nước sôi và hâm đây là rang xào bên đây sẽ có nấu cơm nấu cháo và nướng tự động đây cũng là một cái dòng bếp mà các bạn phải đặt nồi lên thì nó mới cho cháy lửa được tiếp theo bếp số 18 giá là 4,8 triệu hiệu bếp là Rinnai model là RTES66VCTSB bếp full inox và full chức năng đây full chức năng 4,8 triệu số 18 bếp số 19 cũng là 4,8 triệu hiệu Rinnai model là S66610 ờ, VGAS đây bếp cũng là full inox và full chức năng hẹn giờ nè nấu cơm nấu cháo nè rang xào nấu nước sôi và hâm nè chọn nhiệt độ chiên và nướng tự động nướng theo loại thực phẩm đây bếp số 19 tiếp theo là bếp số 20 đây là một cái dòng bếp của Rinnai đây Tokyo Ga như bữa nãy tôi vừa nói thì ờ, đây nói một cái dòng bếp của Rinnai bếp này có giá là 8 triệu số 20 đây là mặt kính cường lực của nó đây bếp này cũng sẽ full inox và full chức năng đây full chức năng nè hẹn giờ nè nấu cơm nấu cháo nè rang xào nấu nước sôi hâm nè chọn nhiệt độ chiên và nướng tự động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 Toshiba số 21 giá 3,5 triệu tiếp theo đây là một dòng bếp ga âm của Haman giá 8 triệu số 22 hàng trưng bày đây là hàng còn mới chưa qua sử dụng nha các bạn hàng chưa qua sử dụng luôn bếp ga âm đây nó sẽ có ba bếp nấu 1 2 3 nè thì ờ, hầu hết những cái dòng bếp ga Nhật á nó đều sẽ được thiết kế là ờ, sẽ có ờ, bếp nướng này để các bạn có thể dễ dàng ờ, chế biến những món nướng cũng như là có thể ờ, rất dễ dàng cho mà chúng ta có thể vệ sinh thì ờ, khi mà các bạn mua những con bếp ở bên cửa hàng của chúng tôi á, thì các bạn sẽ được tặng kèm ở đây đó là bao gồm một cái bộ quà tặng thì nó sẽ là một cái bộ pin sạc để cho chúng ta có thể tiện lợi và dễ dàng sử dụng bếp hơn đây thì tiếp theo á, tôi sẽ đến lại con bếp chính của cái video lần này đây là hiểu biết là Tokyo ga thì Tokyo ga như ban nãy tôi vừa nói đó, nó chỉ là một cái nhà phân phối ga thôi thì nó sẽ là những cái dòng bếp của Rinnai hoặc là Paloma hay là Haman đó để về à, tặng hoặc là bán lại cho khách hàng thì đây là một cái dòng bếp cũng là của Rinnai thì cái model của nó là M660VFTS đây là nội thất phía bên trong của bếp này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 đây là ngoại thất phía bên ngoài của bếp đây thì ờ, phía bên dưới bếp á, sẽ có nhân viên bên cửa hàng chúng tôi họ sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để phòng chống như trường hợp là chuột sẽ vào bên trong và nó sẽ ờ, cắn phá dây điện biết được thiết kế ở đây á, sẽ có lò nướng đây rất là tiện lợi cho các bạn sẽ sử dụng cũng như là vệ sinh thì các bạn sẽ không mất nhiều thời gian và công sức để mình à, phải đốt lửa than nó rất là tiện lợi thì ở à, cái tính năng đầu tiên tính năng đầu tiên ở đây á, mà tôi sẽ thử cho các bạn xem á, là tính năng khóa ga khi mà lửa tắt ở đây tôi sẽ mở cùng lúc là cả ba bếp đây đây là hai bếp nấu nè và một bếp nướng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 thì khi mà cái lượng nước trong nồi á mà nó cạn á và nó đạt đến cái yêu cầu của bếp á thì bếp nó cũng sẽ khóa ra lại thì ờ, ở điều kiện bình thường quê cảm biến này á nó sẽ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ra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 thì nó sẽ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga nên là khi mà các bạn chế biến những món rang chiên xào á, thì nó sẽ vượt quá nhiệt độ cho phép của nhà sản xuất thì bếp nó sẽ khóa ra lại thì nó sẽ rất là bất tiện nên đâu nên nhà sản xuất á, họ có thiết lập một cái công tắc rang chiên ở đây đây các bạn ấn vào giữ uh, ờ, 3 giây như thế này thì que cảm biến ở giữa này nó sẽ chuyển nhiệt độ từ ờ, hai trăm rưỡi lên đến 300 độ thì nó sẽ có thể kéo dài cái thời gian rang chiên các bạn thêm được một lúc nữa nhưng mà cũng không được bao lâu đâu bếp cũng sẽ khóa ra lại nó vẫn rất là bất tiện nên vì để khắc phục cái vấn đề này á thì bên cửa hàng chúng tôi á có uh, thiết kế lắp đặt một cái công tắc rang chiên giúp cho các bạn sẽ có thể ờ, chiên rang thoải mái luôn mà không lo bị tắt lửa thì nếu mà các bạn có nhu cầu lắp đặt công tắc rang chiên đó thì các bạn có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để mà chúng ta được lắp đặt đây bếp đã giảm nhỏ con lửa lại nè vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây thì bếp bên uh, phải đây 250 ờ, độ ở bên trái đây 230 độ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 thì ở bên bên sạc này á nó sẽ có đây là hai cực đó là cực âm và cực dương thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ làm dấu cộng và dấu trừ để các bạn có thể ờ, phân biệt khi mà chúng ta nhận biết vào nhà thì ở dấu cộng là cực dương nè và dấu trừ là cực âm thì khi mà các bạn lắp pin vào bên trong các bạn lưu ý là các bạn sẽ hướng cực dương là dấu cộng là ra bên ngoài như thế này và cực âm là dấu trừ vào bên trong tránh trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin thứ nhất là bếp nó sẽ không hoạt động được và thứ hai là có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin thì các bạn sẽ mượn vào cái lò xo này đây các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này và phía trên đầu cực vuông dấu cộng nè nó, sẽ có một cái lỗ nhỏ đây đây bạn móc vào như thế này để chúng ta cố định lò xo lại để khi mà cho vào sử dụng sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra đây giúp sử dụng đi xèo hoạt động như tôi bởi không biết á đây tôi là sẵn một cái đầu dây chờ để chúng ta có thể cắm một cống sạc vào để mà sạc pin nè thì giờ tôi sẽ nói về về các tính năng của bếp thì đầu tiên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 thì đây là bếp nướng có hai tầng lửa đây nó sẽ có một tầng lửa trên áp xuống và hai tầng lửa phía dưới áp lên thì nó sẽ giúp thực phẩm các bạn khi mà nướng á, nó sẽ chín đều cả hai mặt mà không mất thời gian công sức chúng ta trở qua trở lại nó rất là tiện lợi ở bên trái chúng ta có chức năng ở đây là nấu cơm nè nấu cơm và nấu cháo đây. thì ở chức năng nấu cơm này á ở bên Nhật á, thì họ sẽ có một cái loại nồi chuyên dụng để mà họ nấu cơm ở bên trên bếp ga như thế này nhưng mà cái loại nồi đó ở Việt Nam á, thì tôi vẫn chưa thấy được nhập khẩu hay là lưu hành nhiều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 lưới nó khóa ra nè công tắc thì vẫn mở bình thường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 đây á, thì chúng ta sẽ có nắp che đầu chia lửa đây được làm bằng inox thì đối với loại nắp che này á các bạn sẽ có thể nấu nướng thoải mái thời gian dài mà không sợ xảy ra vấn đề nó sẽ bị mục rỉ xét bể như là những loại nắp tắt thông thường thì công dụng của nắp che này á, chính là giúp ngọn lửa chúng ta nó sẽ được đỏ đều ra và không bị chụm một chỗ để ờ, lửa nó, nó sẽ không đốt trực tiếp vào que cảm biến giúp cho bếp nó sẽ hoạt động bình thường hơn